trời mưa trên khô mía lao trời rụng giọt mưa sao xuyên xuyên sao nhà anh dấu đổ biển làm việc nhiều kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao trầu